វាហើយ send ឲ្យគ្រូគ្រូដឹងថាអូនហើយ send មក Telegram នោះគ្រូជួយមើលហើយមានតទៀតលោកគ្រូអើយបានលំហាត់ទី4នោះលោកគ្រូអញកាយមើលមើលទៅអាចធ្វើខ្លួនឯងបានអត់មកទៅកែលំហាត់កឲ្យតោះកែលំហាត់កឲ្យ halal bukan hakkoat hakko cho như mưa co hakko hakko trong người chúng ta tha chật nghĩa cái này chúng kene nuôi iki dit nyuwun-nyuwun pesaing sama meram chữ a cái hạt bảo bô cho này bảo bô bảo bô a bô chúng một ngày, mà thầy muối sầu ấy C40 mà P7 à, phương thôi, đó nó cô ca pin mà sao rồi mình muốn làm làm cô cả pin ba còn pin ba em kinh tế à, kinh tế សេចំពីសេតាមហើយអាស្មើទេហើយសេស្មើសេចុះដាក់មកពីបានទៅបានអាដូចទៅមកពីបំមួយមកចឹងពេលយើងបូកមកយើងបូក nó apoban apotebaquidon á và pibon vừa rồi chân nó nói nó mà á mà pibon vừa rồi chạy pì này trong pibon vừa rồi chạy pì thành muối mấy sầu sầu Thank you. topic xe xe buộc gì mà tiếp qua làm bài rồi chẳng xe buộc gì mà phi xe chứ mấy phi xe mà tiếp qua làm bài rồi trong lòng rồi à, say mà tiếp qua làm bài rồi trai thọ tiền มาบุญบุญโตโซนโุยเคลดคือ benar ada ni non ada ni ada ni cuma ada ni Nah, nah, nah, apa itu? Say, uh, smile, say, smile đập cuốn sơn sơn người là cái khó Often is one equals sign. So, some one đi hydro transfer ശരിക്കാ സമ്മേളനം đói à thực tế quán, khoán hydro transfer P C uh, save, save, short save. One and vậy chân đi bán đi bán cái bàn Talha. Yeah. Dạ. Talha. Smile. Ờ, đi há bây giờ mà quý quân chỉ mười năm con bay rồi bảy con ờ, con buồn bờ mà chất khinh mang chặt chất đấy ờ, hồng bảy sơn kỳ hồng bảy sơn kỳ qua đi tôi xài đôi ní chật chật chật chắc một cái co hay con hỏi hay sao mà nó phương ấy như trả lời lại này được như thế Ờ, tôi nhớ tôi thể hiện mong bảy bốn 4 10ផត់បានអត់ជួយឆ្លើយតិចមើលកូន4 10ពីលោកគ្រូបាទបងតាចុះទៅពេញបានអត់ហ៎បានបាន4 10ខ្ញុំគិតថាដូចជាអស់ការងារធ្វើបន្តឯងចាប់ពីម៉ោង10ឡើងមិនដាំបាយថ្ងៃហ្នឹងទៀតមានតែ1ម៉ោង mày ra ấy toh sebaik mắm ban rư mình ban yes rư còn no yes yes rư cô yes bàn, ban chất ban ta cô hả bàn, bàn, chị mấy bàn rư cô yes ស៊ូអីគេស៊ូ user ស៊ូ user អត់ឆ្លើយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវស្អែកយើងចូលម៉ោង19ព្រាមគ្រូសែនឲ្យយើងអត់ចូលរៀនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាចាំស្អែកយើងចូលម៉ោង9 10ចាំគ្រូសែនចំណាយចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងមើល not, no, something telling.